hoặc bạn cho vay tiền nhưng người thân không trả. Bạn phải bình tĩnh mới có thể đưa ra quyết định làm gì, đừng để mọi sự rối tinh lên. Có nhiều tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tý trong tuần mới. Những ai đang nửa kia sẽ chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu. Hai bạn trao cho nhau những cử chỉ, hành động ngọt ngào, khiến cả hai lại nồng nàn như thuở mới yêu. Với những nàng độc thân, hãy cẩn trọng xem xét những đặc điểm mà bạn đang tìm kiếm ở nửa kia. Bạn cần hiểu rõ bản thân trước thì mới tìm được người phù hợp với mình. Sao Bạch Hổ xuất hiện dự báo tình hình sức khỏe không như ý, tuần này khi tham gia giao thông bản mệnh nhất định phải cẩn trọng. Nhất là trong lúc tâm lý không tốt thì nhớ không nên điều khiển xe. 2. Tử vi tuổi sửu Trong công việc có thể thấy con giáp tuổi sửu càng nỗ lực càng cảm thấy đuối và không nhận về được gì. Lúc này, bạn hay buồn nếu cứ để ý nhiều đến cách mọi người nhìn nhận mình, đây là cơ hội để bạn xây dựng hình ảnh cá nhân mà bạn đang muốn hướng đến, chứ không phải để ai đó có quyền cười chê vào những điều bạn không làm được. Nhờ sự che chở của sao tử vi nên khó khăn trước mắt sẽ sớm đi qua thôi. Hơn nữa, hứa hẹn tuần này tài lộc của bản mệnh sẽ được khởi sắc. Bạn nên duy trì thói quen tiết kiệm tiền hiện tại vì việc làm ăn trong năm nay vẫn chưa có cơ hội để bứt phá đâu. Càng về cuối tuần việc làm ăn, đầu tư của bản mệnh càng thuận lợi, doanh thu càng hứa hẹn. Nhờ sự xuất hiện của thiên tài mà những ai làm việc liên quan hoặc sử dụng ứng dụng của nền tảng công nghệ càng làm ăn phát đạt. Trong tuần này có những nốt trầm buồn trong chuyện tình cảm của người tuổi Sửu. Một số người độc thân vỡ mộng về chuyện tình cảm mà bạn đang dệt mộng. Trong khi đó, những cặp đôi giữa hai người dễ nảy sinh những cảm xúc ganh tị hoặc nóng giận. Đây là lúc nên tìm cách thắp lại những phút giây lãng mạn như thuở mới yêu chứ không phải giận dỗi đâu nhé. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hàng tuần, nhiều người tuổi dần độc thân thiếu cảm hứng trong việc đi tìm tình yêu khi cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan. Trong khi mọi người lo lắng cho bạn thì bạn chẳng mấy quan tâm. Những cặp đôi thời điểm này thường xuyên đưa ra những quan điểm bất đồng và không thể chấp nhận sự khác biệt này nên có lúc hai người không muốn đối mặt với nhau nữa. Để bớt cảm thấy đuối sức, người tuổi dần nên biết lượng sức mình. Những mục tiêu quá xa vời có thể khiến bạn dễ nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Công việc trong tuần có thể không được như ý, bạn sẽ cần nỗ lực nhiều hơn mới có thể hoàn thành các phần việc còn dang dở. Nếu cần thực hiện việc gì quan trọng thì bản mệnh nên dồn tâm, dồn sức từ đầu tuần vì càng cuối tuần càng có nhiều rắc rối không ngờ tới. Nhất là ảnh hưởng của thương quan nên bạn dễ bị mất tự chủ, không có khả năng kiểm soát được những phiền phức xảy đến với mình. Tác động của sao Nguyệt Mã cho thấy bản mệnh lúc này vất vả một chút nhưng có cơ hội gia tăng tài lộc, mảng tài chính sẽ có nhiều biến động khi bạn nhận được nhiều cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh khác bạn có thể mở rộng trước khi dấn thân vào lời mời này. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão độc thân đừng quá hy vọng vào một cơ hội tình yêu mới vì càng hy vọng bạn sẽ càng thất vọng đấy. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Những cặp đôi lúc này dễ xảy ra tình huống ông nói gà bà nói vịt chỉ vì mối quan tâm của hai người khác nhau. Thay vì cáu kỉnh, bạn nên biết thông cảm cho đối phương nhé. Bói tử vi online 12 con giáp, tuần này xem ra bạn có cố giúp mọi người xung quanh mình thì cũng không được ghi nhận đâu. Vì thế, bạn vẫn cần ưu tiên chăm sóc bản thân chú đáo hơn. Bạn đang có nhiều suy nghĩ ngổn ngang nên tâm trạng có thể không ổn định. Ngoài ra, việc giao tiếp cũng vô cùng thuận lợi nhờ vào khiếu hài hước của bạn. Tuần mới người tuổi mão có tiền và còn được mời ăn uống nhưng đi kèm với đó là một số phiền phức, vì thế, khi có sự xuất hiện của thực thần thời điểm giữa tuần thì bạn nên vui trọn vẹn với niềm vui đang có đi nhé. Sao thiên hình dự báo với những ai tỏ ra cao ngạo, cho rằng ta hơn người thì tuần này dễ vướng vào tai vạ. Nếu bạn càng tỏ ra khiêm tốn thì càng có lợi vì cơ hội đến với bạn sẽ càng ngày càng nhiều lên khi được nhiều người quý mến. 5. Tử vi tuổi thìn Con giáp tuổi thìn có xu hướng giận cá chém thớt, chỉ vì những điều không vui mà đổ hết sự tức giận của mình lên người thương. Do đó, nếu có khó chịu trong lòng, đầu tiên bạn hãy làm rõ bứt rứt này đến từ đâu trước đã, rồi mới nói chuyện với đối phương. Miễn là bạn sẵn sàng mở lòng, họ cũng sẽ vì bạn mà thay đổi. Tuần mới không thực sự thuận lợi cho lắm vì thế con giáp tuổi thì nên lưu ý tránh xa các trò may rủi. Trước các quyết định tài chính lớn, bạn nên có sự thận trọng và cân nhắc rõ ràng. Với vấn đề tiền bạc thì bạn càng không nên đùa cợt, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt đấy. Tuy có một số sự cố xảy ra nhưng nhờ chính ấn mà bản mệnh đủ khả năng xử lý được từng vấn đề dù là lớn hay nhỏ. Bạn vừa đủ cứng rắn vừa đủ mềm mỏng để có thể kiểm soát tình hình trong khả năng của mình. Sao hữu bật xuất hiện cho thấy bản mệnh nhận được giúp đỡ rất nhiều từ người thân cho tới người lạc, nhờ đó mà cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại rất cao. 6. Tử vi tuổi tỵ Nếu tuổi tỵ cảm thấy không chắc chắn về việc mình đang nghĩ gì, muốn gì thì chớ nên vội vàng trong tuần này, Đừng quên rằng bạn có thời gian để cân nhắc và giải quyết mọi việc, vậy thì sự hấp tấp sẽ chỉ làm bạn mắc sai lầm mà thôi. Chuyện tình cảm khiến con giáp tuổi tỵ cảm thấy buồn vì không có chung tiếng nói. Thậm chí có người còn nhận ra kế hoạch tương lai của người ấy không có hình bóng bạn trong đó. Sao thái âm hỗ trợ cho mệnh chủ là nữ giới tìm được hướng đi phù hợp cho mình trong công việc. Ngoài ra, chuyện tình cảm hiện tại dù có chút khó khăn nhưng bạn đã tìm được cách thức để tháo gỡ, không còn cảm thấy bế tắc như trước nữa. Dù thế nào thì người tuổi tỵ vẫn phải nỗ lực đảm bảo tiền bạc của mình, để phòng tránh khi gặp khó khăn thì bạn vẫn có đủ tiền để trang trải cuộc sống và làm lại mọi thứ từ đầu. Bạn đừng quá tự tin mà quên mất kế hoạch hỗ trợ cho mình đấy nhé. 7. Tử vi tuổi ngọ Xem tử vi tuần mới của người tuổi ngọ, công việc không thực sự thuận lợi, nhất là những việc liên quan tới tính tập thể, bạn chẳng thể hợp tác với bất cứ ai vì tính cố chấp của họ. Bạn không nên thực hiện mọi thứ một cách gấp rút, Hãy thư giãn và tận hưởng hành trình bạn đang có dù nó có khó khăn thế nào đi nữa. Chớ vội đưa ra nhận định vội vàng về đối phương nhé người tuổi ngọ. Dù là chuyện gì bạn cũng tìm hiểu thật kỹ, nếu cần nên nói chuyện trực tiếp để hiểu hơn, nếu bạn không nghe hết sự việc mà chọn cách tránh mặt thì không hay chút nào. Tuần mới niềm vui và nỗi buồn liên tục thay phiên nhau xuất hiện khiến cuộc sống của bản mệnh có chút xáo trộn. Vì thế, ngay khi lúc mà công việc có cơ hội phát triển khi chính quan, Ghé thăm thì phải chớp lấy vì sang ngày hôm sau mọi thứ đã trở thành hoàn toàn khác biệt rồi. Ảnh hưởng của dịch mã nên bạn phải thay đổi một phương thức làm việc mới hoặc có việc khiến bạn phải đi xa nhà. Thời điểm này mọi thứ đều rất nhạy cảm cho nên dù là quyết định nào thì bạn cũng phải mạnh mẽ đối mặt đấy nhé. 8. Tử vi tuổi mùi Vận trình tình cảm của con giáp tuổi mùi có thể rơi vào bế tắc khi bạn và người ấy xa mặt cách lòng. Dù đã cố thông cảm nhưng sự lạnh lùng xen lẫn trong cảm xúc bạn vẫn phải đối mặt thường xuyên những cặp vợ chồng cũng hay cáu giận với nhau hơn, có thể xuất phát từ việc thiếu tiền. Tuần mới không hề tốt cho những quyết định vội vàng, nhất là việc gì quan trọng nên lùi sang thời điểm khác. Đây chính là lúc để suy nghĩ và nhìn nhận lại những mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra. Bạn có thể có những ước mơ lớn lao, nhưng mục tiêu bạn thiết lập vẫn cần tính khả thi và thiết thực. Nhờ ánh sáng của sao Thái Dương nên mọi việc sẽ càng tỏ tường, giúp bản mệnh nhìn ra chân tướng sự việc dù là trong công việc hay chuyện tình cảm. Đó là lúc bạn có thể đưa ra quyết định khôn ngoan nhất bất kể đánh giá của người xung quanh có thế nào cũng không ảnh hưởng tới bạn nữa. Ảnh hưởng của sao thiên diêu nên bản mệnh trở nên đa nghi hơn và dường như điều này có cơ sở khi trực giác cho phép bạn nhận ra một số điều mà đối phương đang giấu giếm. Nên khéo léo trong việc tìm hiểu sự thật và tìm cách xử lý hợp tình hợp lý bạn nhé. 9. Tử vi tuổi thân Tuần mới có phần ổn định cũng là khi con giáp tuổi thân nên thích nghi với lối sống chậm, những ngày này là khoảng thời gian để bạn dẹp bỏ những ngổn ngang trong tâm trí, cho phép cơ thể và tinh thần được hoàn toàn thư giãn, như một cách để bạn làm mới lại mọi thứ. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này không được như ý, thậm chí có người gặp rắc rối liên quan tới tiền nong. Các mối quan hệ quan trọng của có thể sẽ chịu tổn thất lớn. Nhiều cảm xúc tiêu cực cùng cảm giác bức bối tích tụ khiến bạn dễ dàng xả giận vào đối phương. Điều này chỉ khiến mối quan hệ quan trọng này thêm tổn hại trầm trọng. Những ngày đầu tuần có nhiều điều rắc rối ảnh hưởng bởi kiếp tài nên bản mệnh phải bình tĩnh và vững tin vào mình nhé. Dù những người xung quanh không thực sự đáng tin như bạn tưởng nhưng không có nghĩa là buông xuôi mọi thứ vào lúc này đâu. Thái tuế hung tinh khuyên bản mệnh không nên đi xa trong thời gian này vì có nhiều điều bất lợi. Hơn nữa, dịch bệnh đang thiếu kiểm soát bạn không nên chủ quan, thời điểm này nên tập trung cải thiện vấn đề của bản thân hơn là đi xa tìm kiếm cơ hội mới. 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi hàng tuần 12 con giáp tuần mới khuyến khích con giáp tuổi dậu tìm kiếm sự kết nối bên trong bản thân vì đây mới là chìa khóa để bạn đưa ra những quyết định quan trọng. Do đó, trong tuần này hãy cho mình nhiều không gian yên tĩnh, riêng tư hơn để lắng nghe bản thân. Chỉ khi đó bạn mới sẵn sàng giải tỏa những bức xúc bao lâu nay để mở cửa cho những nguồn năng lượng, suy nghĩ mới. Dù những ngày đầu tuần có không ít khó khăn, nhất là với những ai đang tiếp cận với môi trường mới, dự án mới nhưng nhờ chính quan xuất hiện vào cuối tuần nên bản mệnh đã cảm thấy chắc chắn, tự tin hơn với năng lực của bản thân. Cảnh báo con giáp tuổi dậu nên tránh xa những mâu thuẫn, thậm chí cố gắng nhẫn nhịn cả những người đang cố ý châm chọc bạn. Đây cũng là tuần lễ mà người tuổi dậu có thể mở rộng giới hạn cho bản thân. Bạn nên dành thời gian để trau dồi những kỹ năng hoặc học một ngôn ngữ mới, Bách Việt chủ đào hoa chỉ tốt cho những ai độc thân, cơ hội cao bạn sẽ tìm được một nửa như ý. Thế nhưng với những gia đình đang có mâu thuẫn thì nên cẩn thận, bởi đây là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện xen ngang chuyện tình cảm của lứa đôi đấy nhé. 11. Tử vi tuổi Tuất Vận trình tình cảm không được như ý, có thể sẽ muốn nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Bạn cảm thấy nhu cầu dành thời gian cho chính mình và phát triển bản thân ngày càng cao. Đây cũng là lúc bạn sẽ nhận ra những lỗ hổng trong mối quan hệ hiện tại. Những khó khăn mà con giáp tuổi tuất đối mặt trong tuần này do bạn không dứt khoát trong việc giải quyết vấn đề mà thôi. Hoặc do một mặt thiếu sót nào đó của bạn mà chính bạn chưa biết tới, hãy xem đây là cơ hội hoàn thiện bản thân đi nhé. Những ngày đầu tuần dù có rắc rối bản mệnh vẫn đủ khả năng kiểm soát tình hình nhưng khi có thiên quan, xuất hiện giữa tuần thì thấy rõ những điểm yếu của bản thân. Lúc này thay vì tức giận thì bạn nên tìm người hỗ trợ và không quên dành thêm thời gian để cải thiện khuyết điểm của mình nhờ sao tả phụ mà trong công việc, con giáp tuổi tuất được giúp đỡ nhiều hơn, nhờ thế mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt. Hơn nữa, bản mệnh cũng rất chủ động trong việc tìm tòi những cách thức mới để thực hiện, năng lực vì thế mà được đánh giá cao. 12. Tử vi tuổi hợi Trong tuần này, những nỗ lực xây dựng sự nghiệp của bước đầu gặt hái được quả ngọt. Đây là thời điểm chín muồi để tuổi hợi rút ra những bài học quý báu sau thành công vừa rồi, để áp dụng cho những bước tiến tiếp theo. Bạn cũng có thể tranh thủ thời cơ này để trau dồi những kỹ năng cần thiết trong thời đại số hiện nay. Về mặt tình cảm, các cặp đôi tuổi hợi sẽ trải qua một tuần đầy lãng mạn. Hai bạn thậm chí có thể tính đến những chuyện xa hơn trong tương lai. Đây có thể là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai bạn. Về mặt tài chính, bạn có thể nhận được những lời mời đầu tư hoặc cơ hội hợp tác kinh doanh. Hãy lắng nghe và tìm hiểu kỹ trước. Bạn cũng có cơ hội giả soát lại toàn bộ các mối quan hệ đang có